Vâng, xin chào quý vị và khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Kinh Anh trên YouTube và trên fanpage. Hôm nay ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc sản phẩm mới, đó là chiếc xe Mekong Proton sản xuất năm 2005. 7 chỗ số sàn máy dầu 2.8 cực kỳ là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Sau đây à, chúng tôi à, xin quay một à, vòng ngoại thất của chiếc xe này trước khi đi vào chi tiết từng phần của chiếc xe nhé. Đấy thì quý vị thấy thì form dáng của nó cũng khá là đẹp. Với toàn bộ là màu bạc. Bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc. sáu chấu cực kỳ là khỏe cao Đấy, các cái à, đường gân chỉ cũng còn à, khá là sắc nét. Các cái à, tay nắm cửa cũng đã ốp inox, nhìn rất là sáng. Cụm đèn hậu vẫn còn là đèn zin theo xe. Với nổi bật với cái nền màu đỏ, ba đèn. <clears throat> Hiện nay chiếc xe này chúng tôi đang giao bán với giá là 105 triệu đồng.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 Ngoại thất của chiếc xe cũng à, còn khá là đẹp với à, màu bạc nhìn rất là sang trọng. Chỉ với giá là 105 à, triệu đồng, chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ số sàn máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 6 đến 7 lít dầu trên 100 km. Phải nói là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, đây là cái ờ, mặt trước của nó Cụm ờ, đèn pha ở bên ờ, phụ Vẫn là đèn zin Đèn pha dạng halogen dạng lớn Rất là trong Chưa hề có dấu hiệu gì là hoen ố hay nứt vỡ cả Đèn nhan Còn đây là đèn gầm của chiếc xe Đấy, quý vị thấy là rất là đẹp Xe chúng tôi mua của một khách hàng ở Hậu Giang biển 5 à, số chính chủ còn đây là cụm đèn pha ở bên tài đây đấy vẫn là đèn zin rất là trong rất là sáng cụm đèn pha dạng à, halogen dạng lớn cho nên là chiếu sáng rất là xa còn đây là đèn gầm cũng vẫn còn à, hoạt động rất là tốt bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm đây là Bánh trước ở bên tài Mâm đúc 6 chấu Cực khỏe Chúng ta có thể thấy là vẫn còn rất là sáng Vỏ xe hay còn gọi là lốp xe Cũng còn à, khá là mới Đi phải 2-3 à, năm nữa chúng ta mới à, cần phải thay thế Toàn bộ lòng rè này Vậy cận cảnh à, và chi tiết à, cho quý vị thấy Lòng rè cũng rất là đẹp Các cái à, tấm nhựa Rất là chắc chắn Chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả Đây, ngay cả cái phần bên dưới Cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước Cũng rất là đẹp Chiếc xe có như thế nào chúng tôi mô tả đúng như vậy Không nói thêm hay là là nói bớt đi toàn bộ hệ thống à, lồng dè hệ thống giảm sóc của chiếc xe hệ thống cua lốp khá là đẹp các cái đường gân chỉ của xe vẫn là rất là sắc nét tay nắm cửa đây là cánh cửa trước ở à, bên tài Đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ Khá là đẹp Tắp lồ Tắp bi của cánh cửa Các cái à, tấm nhựa Mặc dù là sản xuất năm 2005 nhưng mà phải nói là các cái tấm nhựa vẫn còn rất là đẹp Hệ thống à, keo chỉ, gioăng cao su còn khá là đầy đủ Chưa hề mất một phân đoạn nào quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy qua cái à, video clip này thì à, quý vị có thể cảm nhận được 80 đến 90 phần trăm về chất lượng của chiếc xe đấy hệ thống bản lề khá là chắc chắn bật lên xuống khá là đẹp đây là hệ thống bản lề của cánh cửa sau này Rất là chắc Hệ thống à, cột và khung cửa Quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy Khá đẹp Vô lăng 4 chấu có tích hợp các cái à, nút điều khiển ở trên vô lăng thao tác khá là thuận tiện hệ thống giặt lạnh bàn đồng hồ các cái à, đèn à, tín hiệu cũng như là đèn cảnh báo trên đồng hồ vẫn còn đầy đủ hoạt động tốt xe cũng trang bị một cái ổ DVD có giúp chúng ta có à, những à, phút giây thư giãn khi mà di chuyển trên xe ghế tài xế da ghế vẫn là da zin theo xe cánh Vị trí ờ, ghế tài xế ngồi cũng rất là rộng rãi, thoải mái Giúp cho tài xế ờ, dễ dàng lựa chọn cái ờ, vị trí lái thuận tiện nhất Tất cả các cái chi tiết ở trong máy vẫn còn trên xe vẫn còn hoạt động rất là tốt Còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đây Đấy, phần tắp của nó quý vị thấy Khá là đẹp Toàn bộ hệ thống theo chỉ, gioăng cao su vẫn còn đầy đủ tương đối đẹp chỉ với giá là 105 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu của Malaysia 7 chỗ số sàn máy dầu 2.8 cực kỳ là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu hàng ghế phía sau đây ngồi rất là rộng thoải mái da vẫn là da ghế zin đây là dàn lạnh ở ờ, trên trần xe giúp cho cái khoang nội thất ờ, làm lạnh rất là nhanh làm lạnh sâu tắp bi của cánh cửa khá là đẹp loa âm thanh cũng tương đối hay còn đây là cái à, bánh xe sau ở bên tài đấy mâm đúc 6 chấu rất là lớn giúp cho cái khoảng sáng của gầm xe rất là cao đi được ở à, rất là nhiều địa hình vỏ xe cái gai vỏ xe cũng còn rất là cao chúng ta có thể đi ờ, hai ba năm nữa mới cần phải thay thế hệ thống ờ, lòng dè các cái ờ, tấm nhựa vẫn còn rất là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả Đấy, quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ hệ thống cua lốp rất còn là còn rất là phẳng chúng ta cùng à, xem lại cái à, khoang nội thất đây là bánh sơ cua hay còn gọi là bánh dự phòng với à, dạng bánh treo khá là đẹp cũng là mâm đúc Đấy, chúng ta cùng à, xem lại toàn bộ cái khoang nội thất của chiếc xe khá là rộng xe 7 chỗ xe đăng ký 7 chỗ nhưng mà chúng ta có thể đi 8 người vẫn còn cảm thấy là rộng rãi các cái à, tấm nhựa cũng khá là chắc chắn đẹp giòn cao su cây à, chống thủy lực còn khá là chắc chắn keo chỉ của à, nắp cốp ở phía sau khá là đầy đủ rất là đẹp Chỉ với giá là 105 triệu đồng Giá quá rẻ cho một chiếc xe 7 chỗ Máy dầu cực khỏe Sản xuất năm 2005 còn đây là cái khoang lốp ở phía sau bên phụ đây Đấy mâm đúc quay cận cảnh à, cho quý vị thấy Mâm đúc 6 chấu cực khỏe, cực chắc chắn Mâm vẫn là mâm zin, sơn zin Còn à, lốp vẫn là lốp xe vẫn là rất là mới Gai của vỏ xe vẫn rất là cao Toàn bộ hộc rẻ Rất là chắc chắn Đấy, ngay cả cái phần ở dưới ờ, phía dưới mà thường xuyên tiếp xúc với nước cũng chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục nát cả. Cánh cửa ờ, sau ở bên phụ. Tắp bi đây. Tắp bi của cánh cửa. Các cái tấm nhựa vẫn còn rất là sần. Keo chỉ. Các cái hệ thống giòn cao su vẫn khá là đầy đủ. còn tương đối đẹp hệ thống à, khung cửa cột và chốt khóa khá là chắc chắn đấy hàng ghế và phía sau <clears throat> ngồi rất là rộng đây là hàng ghế thứ hai đây còn đây là hàng ghế thứ ba đây rất là rộng rãi không hề có cái à, cảm giác gì là gò bó cả Còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ đây Đấy Quay cận cảnh à, và chi tiết từng phần cho quý vị thấy Qua cái à, video clip này thì quý vị cũng có thể à, cảm nhận được 80 đến 90% về giá trị của chiếc xe Cho nên là quý khách cứ yên tâm mua về là sử dụng liền Không cần phải thay thế một cái phần nào cả hệ thống à, bản lề cực kỳ là chắc chắn cột cũng như là khung cửa ở đây khá là đẹp bản lề ở cánh cửa phía sau chốt khóa bệ lên xuống đã được ốp à, cái à, tấm inox rất là đẹp ghế bên phụ da vẫn là da jean tắp lô của nó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 rất là đẹp Sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu à, khoang máy của chiếc xe này nhé Đấy Đây là khoang máy hay trái tim của chiếc xe đây quý vị Máy dầu 2.8 cực khỏe Toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ Tôi cam kết là máy xe chưa hề có ngập nước không đâm đụng không thủy kích máy dầu 2.8 rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu Đấy, toàn bộ khoang máy quý vị thấy khô ráo sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả chúng tôi xin cam kết là xe không hề có bị à, ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đó là cam kết của chúng tôi về chiếc xe này Quay cận cảnh và chi tiết phần máy xe cho quý vị thấy rõ Còn đây là cốp xe đây Cái tấm nỉ Vẫn là zin Đấy keo chỉ thì à, cũng vẫn còn khá là đẹp không đến lỗi à, quá là xấu quay à, chi tiết cận cảnh cho quý vị thấy rõ cái phần máy xe cho quý vị thấy rất là sạch sẽ khô ráo không hề có một cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả Chiếc xe này à, còn đăng kiểm đến tháng 9 năm 2020 mới hết hạn Rất là lâu Cho nên là khi quý khách mua chiếc xe về là chúng ta chỉ việc sử dụng ngay Không cần phải đăng kiểm Không cần phải à, sửa chữa thêm một cái à, bộ phận nào cả Toàn bộ à, khoang máy xe Rất là đẹp Thế thì à, vừa rồi chúng ta đã xem chi tiết của chiếc à, Mekong Proton sản xuất năm 2005 Máy dầu 2.8 <clears throat> Cực khỏe Chỉ với giá là 105 triệu đồng Bao rút hồ sơ cũng như là vận chuyển trên toàn quốc quý khách hàng Vậy thì à, quý khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc là 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé <clears throat> Hoặc là quý vị có thể đến địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Chúng tôi đang trải nghiệm chiếc uh, Mekong Proto ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. xe này à, sản xuất năm 2005 máy dầu 2.8 7 chỗ số sàn hộp số đây vẫn còn rất là đẹp ra vào số rất là nhẹ nhàng còn rõ số vô lăng có trang bị cái hệ thống uh, trợ lực cho nên là đánh lái uh, khá là nhẹ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 Chỉ với giá là 105 triệu đồng Chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ Số sàn máy máy dầu Cực khỏe Chạy rất là bốc Khoang nội thất cực kỳ là rộng rãi giá nó còn chưa được ờ, bằng một chiếc xe SH của hãng Honda mà chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ số sàn máy dầu cực khỏe với uh, chiếc xe này chỉ tiêu hao khoảng 6 đến 7 lít dầu trên 100 km chúng ta biết rằng là giá dầu và giá xăng vừa rồi cũng đã giảm rất là nhiều nên là cực kỳ là tiết kiệm rất là rộng rãi thoải mái không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả xe trang bị à, hai dàn lạnh hai dàn lạnh độc lập làm cho cái khoang à, nội thất làm lạnh rất là nhanh rất là mát 105 triệu đồng Chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ số sàn máy dầu cực kỳ là tiết kiệm và khỏe Anh chị nào quan tâm thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất <clears throat> chiếc xe này à, chúng tôi à, bao rút hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc cho quý khách hàng trần xe cũng đã được bọc một cái à, lớp ni lông để bảo vệ tương đối đẹp các cái tay nắm rất là chắc chắn máy dầu 2.8 cực khỏe và tiết kiệm nhiên liệu theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ 6 đến 7 lít dầu trên 100 km nói là cực kỳ là tiết kiệm giá chỉ 105 triệu đồng ta đã sở hữu một à, chiếc xe 7 chỗ số sàn máy dầu bóng dáng thì ờ, còn khá là đẹp lê công bộ lắp ráp tại Việt Nam sản xuất năm 2005 quý khách hàng ờ, nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy qua cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Trân trọng cảm ơn khách đã quan tâm và theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.